Đây là hóa đơn mua vào số 21935 với nội dung là mua nước uống và khăn giấy chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Đằng sau hóa đơn không có phiếu chi đi kèm và hình thức thanh toán là tiền mặt trên chuyển khoản. Và theo như ghi chú của giáo trình thì đây là hóa đơn chi phí tập hợp cho tour của hóa đơn bán ra 246. Tài khoản sử dụng là tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Còn trên thực tế, hóa đơn này tập hợp cho dịch vụ nào thì các bạn sẽ biết rõ và chúng ta tập hợp đúng cho dịch vụ mà các bạn đang cần tập hợp. Còn nếu mà không biết tập hợp cho dịch vụ nào thì các bạn có thể hạch toán vào chi phí 154 hoặc 6277 nhưng không chọn đối tượng công trình là được. Và đối với hóa đơn chi phí xuất thẳng cho dịch vụ công trình thì tài khoản sử dụng là tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng. Tài khoản 331 phải trả cho người bán. Đây là hóa đơn mua vào về chi phí tập hợp thẳng cho dịch vụ tour của hóa đơn 246 sẽ làm tăng chi phí, làm tăng thuế và tăng công nợ phải trả. Tài khoản đầu 1 có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Tài khoản đầu 3 có tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Do đó chúng ta hạch toán nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200, nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331. Trên phần mềm MISA, chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa, chọn 2 mua hàng trong nước không qua kho và chọn nhận kèm hóa đơn, chọn chưa thanh toán. Nhà cung cấp là công ty Đại Việt, tên nhà cung cấp Đại Việt. Có rồi nên tôi tích chọn luôn. Diễn giải các bạn ghi mua nước uống cho tour hóa đơn 246 ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn mùng 9 tháng 1 năm tài chính các bạn nhớ là chúng ta khai báo dữ liệu làm năm nào thì các bạn chọn năm tài chính là năm đó mã thứ nhất là nước uống Lavi tôi tìm kiếm tên nước uống Lavi chưa có tôi nhấn dấu cộng để thêm mã là nước uống Tên là nước uống La Vi. Tính chất là vật tư hàng hóa, đơn vị tính là chai, kho ngầm định là kho 152, chưa có các bạn nhấn dấu cộng để thêm. Mã 152 tên là kho nguyên vật liệu hoặc các bạn có thể để mã là kho dịch vụ cũng được. Tên là chi phí dịch vụ tour Các bạn nhấn cất. Tài khoản chi phí sẽ là 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Doanh thu, chiết khấu giảm giá chúng ta bỏ đi, sau đó nhấn cất. Vì tập hợp thẳng cho chi phí nên các bạn à, chỉ cần quan tâm đến tài khoản chi phí là được. Nợ tài khoản 154 vì tôi làm thông tư 133. Nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331. Số lượng 70, đơn giá 4.200. Tiếp theo, bấm vào đây để thêm mới. Nước cam ép 320ml. Tôi tìm kiếm tên cam ép chưa có, tôi nhấn dấu cộng để thêm. Mã là cam ép, tên là nước cam ép. 320ml. Tính chất là vật tư hàng hóa, đơn vị tính là lon. Chưa có, tôi nhấn dấu cộng để thêm. Đơn vị tính là lon, nhấn cất. Kho ngầm định là kho dịch vụ chi phí dịch vụ tour. Tài khoản là 154, nhấn cất. Nợ 154 có 331, số lượng 31 lon, đơn giá 10.500 đồng. Bấm vào đây để thêm mới. Tôi thêm tiếp là nước Coca-Cola. Chưa có tôi nhấn dấu cộng để thêm. Mã là Coca. Tên là Coca. 320ml, đơn vị tính là lon. Kho ngầm định là kho dịch vụ, tài khoản chi phí 154, doanh thu chiết khấu giảm giá trả lại các bạn xóa đi hoặc để nguyên cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó các bạn nhấn cất. Nợ tài khoản 154 có 331, số lượng 37 lon, đơn giá 11.200 đồng. Và thứ tư là khăn giấy, chưa có mã tôi nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen, nhấn vào dấu cộng để thêm. Mã là khăn giấy, Tên là khăn giấy. Đơn vị tính là gói. Kho ngầm định là kho dịch vụ. Tài khoản chi phí 154. Nhấn cất. Số lượng là 6 gói. Đơn giá 32.000. Sang phần thuế, chúng ta chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn chuột phải sa chép cho các dòng bên dưới. Theo Nghị định 15 áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết 31 tháng 12 năm 2022 thì được miễn giảm thuế đối với các mặt hàng này chỉ còn 8%. Nhưng ở đây thì à, tôi hạch toán hóa đơn này để sử dụng làm cho những năm sau nữa bởi vì những năm sau thì lại vẫn áp dụng thuế như mức thuế cũ bình thường. Do đó ở đây tôi mới để là 10%. Còn trên thực tế thì các bạn chọn phần trăm theo như ở trên hóa đơn mà các bạn có là được. Và hạch toán xong thì các bạn kiểm tra tổng tiền hàng tiền thuế tổng thanh toán 1 triệu 348.490 đồng bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Sang tab hóa đơn chúng ta điền số hóa đơn là 21935. Ngày hóa đơn, ngày hạch toán, ngày chứng từ. Đúng rồi. Thì à, các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Phần mềm cập nhật chứng từ chúng ta vừa hạch toán trong phân hệ. À, khi mà chúng ta cất dữ liệu thì phần mềm có cảnh báo tài khoản 154 chi tiết khoản mục chi phí. Các bạn nhấn yết, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Vì ở đây tôi làm thông tư 133 hạch toán nợ 154 nên tôi phải chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung mua ngoài. Chuột phải sao chép cho các dòng phía dưới. Và ở đây tập hợp cho tour hóa đơn 246 nên tôi chọn luôn công trình là dịch vụ tour hóa đơn 246, chuột phải sao chép cho các dòng phía dưới, sau đó nhấn cất. Còn nếu bạn nào làm theo thông tư 200 hạch toán nợ tài khoản 627 rồi thì chúng ta không cần chọn khoản mục chi phí nữa nhưng vẫn phải chọn đối tượng là công trình. Hạch toán xong chúng ta đóng lại phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng, tab mua hàng hóa dịch vụ Chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu. Nếu hạch toán sai thì các bạn click mở chứng từ ra, bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì chúng ta nhấn cất. Còn nếu như hạch toán bị thừa thì các bạn bỏ ghi và xóa chứng từ thừa đi là được. Lưu ý hạch toán nợ 154 thì chúng ta nhớ phải sang phần thống kê, chọn khoản mục chi phí và muốn tập hợp luôn cho công trình dịch vụ nào thì các bạn tập hợp luôn cho công trình dịch vụ đó. Còn nếu không biết tập hợp cho dịch vụ nào thì các bạn chỉ cần chọn đến khoản mục chi phí là được. Sau này khi tính giá thành thì chi phí này sẽ được phân bổ chung. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào số 21935 trên phần mềm MISA.